Ờ, nhắc tới anh Hữu Phước tôi nhớ lại cái năm đó vào khoảng 1964 tôi và Hữu Phước cùng cộng tác với đoàn Thanh Minh Thanh Nga qua nhiều giai diễn nhiều vở diễn thì cái giai mà Hữu Phước được người ta nhắc nhở nhiều tới bây giờ là vai cậu Tư Kiên trong cái vở ờ, Tấm lòng của biển của hai soạn giả Hà Triều và Hoa Phượng Ừ. ngoài ra những cái giai trẻ trung những cái giai làm anh như giai anh thằng tùng trong trong trong, trong vở ờ, nửa đời hương phấn rất đạt thì những cái giai mà trung niên hoặc những ông lão sồn sồn đó thầy thở phước diễn rất hay những ông lão nông ờ, hiền lành nhưng nhiều khi cũng ngang bướng thì, thì cái hữu phước diễn ra là cái đám mà bạn bè trang lửa khó ai qua nhất là à, nhất là tôi nhớ coi ở ờ, à, trong giai lý quảng trong qua một lan giữa qua một lan lý quảng bên cạnh thanh nga dở hát đó là một giai võ tướng rất, rất là đa tình mà rất là à, trong lúc nào mà hùng dũng ở ngoài chiến trận thì khác thành tới chừng mà gặp um, thanh nga dù chưa biết người đó là gái nhưng với cái tình bạn mà nhiều khi tưởng tượng đó là À, lương sơn bá với trúc anh đài thì cái lối diễn của hữu phước đến bây giờ tức là giữa hát đã gần nửa thế kỷ người khán giả ở đây người ta vẫn còn nhắc nhở giờ nói đến cái lối ca giọng cổ của hữu phước thì thiệt là độc đáo anh ca cái kỹ thuật tức là cái cái cái cái lối mà sắp chữ cái lối sắp chữ mà theo cung bậc của ảnh chữ nghĩa nhịp nhàng của ảnh thì thì khó ai qua ảnh ca như dễ dàng như lấy đồ trong túi ca một lần một là xong không khi nào bài ca mới mới đưa ra cho ảnh ảnh ảnh chỉ đọc sâu vào một lượt là ảnh ca không khi nào sai chạy rất là thông minh khó kiếm ừ. ảnh ca ảnh ảnh thí dụ cái này nữa trong một cô giọng cổ mà ảnh ca mà tới gần kết thúc rồi gần hết câu rồi mà khi thấy, khi thấy còn nhiều chữ thì ảnh ca nhanh mà nhanh một cách rất gọn gàng dễ thương mà độc đáo mà nếu lỡ mà còn ít chữ mình nằm nó gần nó còn cái dịp còn rất nhiều thì ảnh là kéo dài ra ảnh chậm rãi mà ảnh ảnh diễn tả từ chữ một chữ một nghe nó nó nó, nó đem đến người ta một cái dứt một cái câu dứt thật là khoái cảm tuyệt vời có một trường hợp đặc biệt mà tôi còn nhớ mãi đến bây giờ là cũng năm đó là 1960 mấy đó tôi vô trong hãng dĩa Hồng qua chơi thì tình cờ gặp hữu phước cũng đi ờ, theo đoàn thanh minh thanh nga lưu diễn ở tỉnh mới về thì um, ông giám đốc phòng qua mới nói thôi anh ờ, anh bảy còn cái bài giọng cổ nào không để đưa cho anh hữu phước ca để rồi chiều nay mai hay ảnh đi trở xuống tỉnh rồi mình không có uh, dĩa dĩa đã thu xong rồi đã phát hành hết rồi tôi cứ nói là tôi bây giờ đâu còn bài nào nữa đâu anh thâu hết rồi thì hữu phước nói ngay trời ơi tôi ổng viết liền cho tôi ca chuyện đó dễ mà có gì khó đâu à, thế là tôi lấy giấy viết ra lại bàn ăn của công nhân ở trong hãng ngồi viết viết một lát xong ba câu giọng cổ đưa dẫn vô trong phòng thu ảnh thâu thì tôi vừa viết xong ba câu sau thì ảnh đã thâu rồi ba câu trước nó nhanh tới như vậy đó. bài đó tôi còn nhớ là bài nhớ mẹ bài đó khán giả bây giờ người nghe bây giờ vẫn còn thích thú có thể nói hữu phước là một một diễn viên một giọng ca rất giỏi anh có biệt tài là chỉ ca một bẩn là xong à, à chứ, à, mặc dù trong cái bản thảo tôi viết viết tay chữ viết từ ngồng mèo rất là khó đọc và nói tới giọng ca hữu phước và, và kỹ thuật ca của anh thì thật là lục giọng ca bây giờ rất là khó kiếm